Đầu năm sao mà nhiều vận đen nó kéo đến thế. Chăn lợn thì lở mồm long móng, đá bóng thì toàn thua, đi chùa thì mất ví. Sáng mai vợ chồng mình sang nhà thầy tí giải hạn cầu lộc để việc làm ăn nó đỡ bí. Đầu tiên là tiền đâu. Ăn không đủ lại còn cầu lộc với cầu tài. Thì đấy, tại mình không có lộc nên mới không đủ ăn. Một khi mà đã xin được lộc thánh thì tiền tha hồ mà gánh. <laughs> gánh tiền hay là gánh phân? Mình ăn nói buồn cười. Nói đâu xa, thằng Cần chồng con cù ờ, chịu khó lễ lạc vừa sắm cả con xe lưu công trình. Rồi anh em nhà thằng Bình được thánh phát lộc vừa dinh cả yến vàng. Có làm thì mới có ăn, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có đi ăn xin thôi người ta bài trừ không được mình lại đâm đầu vào mê tín dị đoan tiền đi xem thầy ấy, để ăn cho nó